chào quý vị và các bạn à, đến với kênh tổng kho điện máy Cường Linh thì uh, hôm nay chúng tôi cũng như thường ngày thôi sẽ mang đến cho các bạn những sản phẩm hay những sản phẩm hiện đại để giúp ích cho người dân người sử dụng đem lại uh, năng suất cao thì hôm nay cũng không ngoại lệ thì chúng tôi mang đến các bạn sản phẩm là máy nghiền gạo nước máy nghiền uh, nghiền uh, ngô làm sữa ngô các thứ Đấy. thì tổng thể con máy nhé đây là có hai hai con máy này một con là inox một con là bằng à, nhôm đấy thì bên ngoài tổng giá con máy chả khác gì nhau chỉ à, khác mỗi cái à, bộ phận nghiền này ở đầu này thôi đấy con bên này con bên trái đây là con bằng inox đấy. Đấy, phận này là bằng inox này đấy. còn bên này là con bằng nhôm thì à, chúng ta đi à, cụ thể vào con máy nhé nó sẽ sử dụng motor 3 kg Đấy. motor trăm trăm di đồng, Đấy. và khoan quý vị 12 tháng một năm máy sử dụng điện gia đình 220V 50 Hz thì uh, tổng con máy uh, nhất là motor này Đấy. bộ phận nghiền này Đấy, trong bộ phận nghiền sẽ có uh, ngay bằng đá nó sẽ ngay bằng đá Đấy, trên phế của nó này được à, kết nối với nhau bằng qua nhựa này con máy rất nhỏ gọn tiện lợi cho các à, quán à, xay gạo nứt gia đình hoặc là xay à, nước gạo này rồi xay làm sữa ngô này Đấy. chúng ta bỏ trực tiếp nguyên liệu vào bỏ nước vào xay thôi Đấy, thì à, như con máy nhôm này à, máy inox này Đấy. thì à, phần ở ngoài này là bằng nhựa để cong ở đây có có một tấm này để chúng ta điều chỉnh cái lượng gạo lượng ngô để à, nguyên liệu chúng ta nghiền đấy. điều chỉnh cái lượng xuống ít hay nhiều đấy, tùy vào mình thôi và chúng ta nhìn kỹ vào trong đấy trong này sẽ có một cái trục như này Đấy. bây giờ ở ngoài này có một cái nấm này điều chỉnh điều chỉnh sao điều chỉnh cho cái hai cái sàng đá nó sát vào nhau để để mình à, căn chỉnh cái đồ à, nghiền mịn của sản phẩm gạo hoặc là ngô các thứ Đấy. để mình nghiền mịn luôn Đấy. nó các mức khác nhau Đấy. Thế thì à, nó kết nối qua trục này chúng ta mở ra mà xem nhé thì à, vì sao à, nó được kết nối đơn giản là vì nhất là để chúng ta sau khi sử dụng ấy, có thể à, dễ dàng vệ sinh và cũng là dễ lắp đặt Đấy. chúng ta mở chỉ cần vặn lỏng con ốc này ra Đấy. Đấy. nó được nghiền vào hai hai nghiền đá này hai khối đá như này máy ờ, được ờ, nghiền bằng đá thì vì sao bởi vì ờ, tránh trường hợp như những con máy là bằng sắt ấy, thì mình dùng thời gian nó sẽ bị rỉ sét thì sản phẩm nước gạo nước ngô của mình sau khi nghiền ấy thì nó sẽ không được vệ sinh nó sẽ có những cặn hoặc cái màu nó không được đẹp và tất, nhiên là chất lượng sản phẩm sẽ không tốt thì theo đó sẽ luôn nghiền bằng đá nên là nó sạch sẽ dễ vệ sinh không bị rỉ sét thì à, bắt đầu về mình dùng ấy thì một một hai lần đầu thì tất nhiên là chúng ta phải lắng tại vì à, sẽ có một số bụi à, vụn của đá này đấy nó sẽ rơi vào thì chúng ta sẽ lắng một hai lần đầu đấy còn những lần sau bắt đầu đá nó sạch sẽ rồi tại vì à, máy là máy mới mà thì mình dùng một hai lần bắt đầu đá nó sạch sạch rồi đấy, không có bị bồ bột đất nữa thì bắt đầu chúng ta không cần phải lắng nữa đấy xay thì người ta sản phẩm là sử dụng luôn pha chế làm nước uống giải khát hoặc là các thứ luôn đấy thì cái trục này nó có một nối lò xo này đây chúng ta điều chỉnh cái độ sát của cái hai hai hai sàng đá này đấy đây các bạn thấy không nhựa này đấy, thì cái, cái trục này sẽ điều chỉnh nó tổng thể con máy như thế thôi đơn giản như thế đấy thì sau khi chúng ta bỏ sản phẩm nghiền cắm điện vào thì nó sẽ nghiền và sản phẩm sẽ ra đầu này chúng ta sẽ để một cái ca hay là cái à, xôi gì đấy để hướng sản phẩm đấy máy khá nhỏ gọn phù hợp cho những uh, gia đình hoặc là những quán nước trẻ khát làm sứa ngô các thứ làm quán nhỏ đấy. Nó rất tiện lợi vừa phù hợp với kinh tế này vừa phù hợp cái uh, nhu cầu sử dụng của mình ở dưới các chân ờ, đế của máy sẽ có những cái cu su này để ờ, chúng ta trong quá trình sử dụng nó có độ rung lắc thì máy sẽ không bị trơn trượt đấy nó sẽ bám vào nền cái xéo của ta xéo khá là lớn nó là bằng nhựa để thế vệ sinh thì ờ, hệ thống motor được ờ, làm mát bằng quạt gió này để đi sang bên này là ờ, con máy nhôm thì máy nhôm nhìn tổng thể cũng tương tự như con máy ờ, của inox thôi đấy nó chỉ khác là mỗi cái bộ nghiền này là bằng nhôm đấy nguyên chất liệu đó là bằng nhôm nó cũng nghiền bằng đá thôi thì tất nhiên so với à, máy của inox thì nhôm này khó vệ sinh hơn là inox Đấy, thì à, chúng ta nếu mà những à, ai không có nhu cầu về, phải sạch sẽ hoặc là những nhu cầu mình chỉ cần nghiền ra để lắng các thứ ấy, thì con máy nhôm này cũng hợp lý còn những máy mà chúng ta cần làm những cái quán làm sữa ngô các thứ ấy, thì tốt nhất là nên mua loại inox cái này đấy nó sẽ vệ sinh hơn đấy ta xay liền rồi à, xay ra sản phẩm rồi pha chế làm nước giải khát luôn thì dùng con inox này nó tốt hơn đấy nó bảo vệ sinh hơn còn à, những nhà mà sử dụng để xay gạo các thứ để mình lắng phải có thêm một cái quá trình lắng nữa thì chúng ta sử dụng à, máy nhôm đấy chất liệu bằng nhôm thì nó sẽ rẻ hơn con inox mà vài trăm và nhôm nó cũng có một cái nấm này để điều chỉnh cái độ uh, sát của sàng đấy và mức khác nhau đấy. nhôm sẽ sử dụng khóa bằng gai đấy. đấy gai đơn giản như thế thôi và trên này cũng có một cái tấm để uh, điều chỉnh cái lượng, lượng nguyên liệu xuống này đấy. tương tự như con máy nóc thôi tổng thể hai con máy không khác gì nhau máy sử dụng rất là tiện lợi nhỏ gọn mình thứ nhất là dễ di chuyển này dễ sử dụng này đấy tiện lợi hợp lý ờ, trong ờ, túi tiền này đấy, trong kinh tế này rồi ờ, đáp ứng được nhu cầu của các quán xay gạo này xay ngô này làm sữa ngô thứ này đấy, làm quán mini quán dạy khát nước dạy khát thì ờ, bà con có nhu cầu mua máy ờ, xay nghiền gạo nứt à, gạo nước hoặc là xay ờ, xay nghiền sứa ngô thì vui lòng liên hệ điện máy Cường Linh địa chỉ 923 Trần Hoàng Mai Hà Nội hoặc qua số điện thoại chúng tôi để chắc góc màn hình Đấy. thì các bạn liên hệ số hotline để biết thêm chi tiết sản phẩm này và được tư vấn các phương thức vận chuyển hàng hóa hàng hóa sẽ đưa đến tận nhà mình luôn đấy có thể cắm điện kiểm tra nhất là motor này đấy kiểm tra trục này kiểm tra sàng này máy móc tổng thể thế nào này cảm giác ok đấy, thể thanh toán bên vận chuyển đấy đây chúng tôi thì à, cam kết sẽ đem đến tận tay khách hàng những sản phẩm tốt nhất đấy, những sản phẩm y chúng tôi làm video luôn đấy, chúng tôi quảng cáo sao là bán vậy thì cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video chúng tôi nhớ đăng ký kênh và like để à, đón xem những video tiếp theo những sản phẩm mới những máy móc mới những uh, sản phẩm đáp ứng nhu cầu của các gia đình các hộ gia đình kinh doanh hay là những uh, gia đình nhỏ lẻ muốn uh, sử dụng những con máy mini nhỏ gọn như này cảm ơn quý vị và các bạn